con kính lại ngày đông trụ tư mệnh tao phụ thần quân con kính lại các ngài thần linh thủ địa cai quản trong xứ này tín chủ con là ngụ tại hôm nay là ngày tháng năm tín chủ con thành tâm sẩm lễ hương qua trà quả đốt nén tâm hương dâng lên trước án thành tâm kính mời đức hoàng thiên hậu thủ chư vị tôn thần ngài bản cảnh thành hoàng ngài bản sứ thủ địa ngài bản gia tảo quân cùng chư vị tôn thần con kính mời ngài thánh sư thủ nghề kiếm hoàng